Thái Thịnh xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý vị, từ xưa tới nay thì gia đình luôn là chiếc nôi để hình thành giáo dục và nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Chính vì vậy, việc xây dựng một gia đình nề nếp, thuận hòa, hạnh phúc là vô cùng quan trọng. Vun bồi những chất liệu nuôi dưỡng tình yêu nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình là điều mà Đạo Phật luôn luôn chú trọng. Đặc biệt, nếu các thành viên trong gia đình đều áp dụng lời Phật dạy để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc – sống tốt đời, đẹp đạo và hướng thiện thì gia đình đó thật sự là vô cùng hạnh phúc. Và trên tinh thần đó thì năm 2018, câu lạc bộ Tình yêu hôn nhân và gia đình Phật tử đã được thành lập, suốt 3 năm hình thành và phát triển, được sự chỉ dạy trên sư phụ Đại tăng chùa Ba Vàng và dưới sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, câu lạc bộ đã có rất nhiều hoạt động vô cùng là ý nghĩa, mang lại những lợi ích thiết thực, đặc biệt là chuyển hóa khổ đau cho các gia đình Phật tử cũng như các bạn trẻ đang tìm hiểu nhau. Và ngày hôm nay hướng tới ngày kỷ niệm gia đình Việt Nam 28 tháng 6, các gia đình Phật tử, các đôi bạn trẻ hiện đang sinh sống trong nội tỉnh Quảng Ninh, các vùng chưa có dịch đã vân tập về chùa cùng nhau dâng những đóa hoa tươi, trái ngọt lên cúng dường Tam Bảo với mong muốn vun trồng, cội phúc cho bản thân và gia đình mình thông qua pháp cúng dường. Và ngay lúc này đây thì Thái Thịnh đã thấy các gia đình đang cùng nhau tiến vào ngôi đại hùng bảo điện Đi phía trên đầu là các em nhỏ với các đóa hoa tươi vô cùng là rực rỡ. Đoàn thứ hai đó là các bạn trẻ đang đi tìm một nửa của mình. Và sau cùng là các gia đình, các cặp vợ chồng trên tay đang cầm những đóa hoa tươi thắm để tiến vào ngôi đại hùng bảo điện Kính thưa quý Phật tử và các bạn, bố thí và cúng dường là những nhân lành để tạo hoa trái phước báo giàu sang cho đời này và những đời sau. Hiểu được công đức thù thắng của Pháp bố thí cúng dường, các Phật tử Chùa Ba Vàng thường tinh tấn, hoan hỷ thực hành, đặc biệt là các gia đình Phật tử cùng nhau sống và giữ gìn hạnh phúc theo lời dạy của Đức Thế Tôn, khuyến tấn nhau hộ trì cúng dường tam bảo thì chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho bản thân và gia Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy Ai cho vật khả ý đều nhận được điều khả ý Đối với bậc chánh trực, vui lòng đem bố thí Vải mặc và giường nằm, ăn uống các vật dụng Biết được bậc La Hán, được ví là phước điền nên các bậc chân nhân thí những vật khó thí, được từ bỏ giải thoát, không làm tâm đắm trước. Người thí vật khả ý, nhận được điều khả ý. À, bây giờ con xin được à, bắt nhịp để à, đại chúng à, cùng hát bài à, Ba ngọn nến lung linh ạ. À, con xin đại chúng dành một tràng vỗ tay ạ. Có ai thuộc bài này hát này không ạ? À, ai thuộc thì sẽ đứng lên đây ạ. À, các em bé có thuộc không? Rồi, bây giờ con xin à, bắt nhịp nhá Ba là cây nến vàng mẹ là cây nên xanh con là cây nên hồng ba ngọn nên lung linh la la la la la thắp sang một gia đình tình gia đình cho ta những ngọn thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình gia đình bình bên nhau đi suốt cuộc đời lung linh lung linh tình mẹ tình cha lung linh lung linh cùng một mái nhà lung linh lung linh cùng buồn cùng vui lung linh lung linh hai tiếng gia đình tình mẹ tình cha lung linh lung linh cùng một mái nhà lung linh lung linh cùng buồn cùng vui lung linh lung linh Dạ vâng, vừa rồi là không khí vô cùng đặc biệt của ca khúc Ba ngọn nến lung linh dưới sự thể hiện của tất cả các Phật tử, các gia đình đang có mặt trong ngôi đại hùng bảo điện ngày hôm nay. Và ngay sau đây, kính thưa các quý vị Phật tử, tiếp theo chương trình Thái Thịnh xin kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hàng Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ tình yêu hôn nhân và gia đình Phật tử, đại diện cho các gia đình dân lời bạch lễ và tụng kinh cầu hạnh phúc gia đình, chúc phúc và cầu nguyện bình an tới các gia đình.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 cùng các gia đình Phật tử trong câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình Phật tử của chúng con, cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm. Chúng con xin dâng phẩm vật cúng dường tam bảo để cầu hạnh phúc và chúng con xin tụng đọc để học và thực hành theo bài kinh hạnh phúc. Chúng con ngưỡng nguyện tam bảo gia trì cho các Phật tử được sống đời cư sĩ tinh tấn, hưởng trọn hạnh phúc thế gian, và cùng nhau kết duyên pháp lữ cầu vô thượng Bồ đề. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha đức ờ, cụ đàm thế tôn ờ, năm trăm kiếp lương duyên ờ, cùng gia dỗ đà la thực hành hạnh bồ tát na lợi ích chúng hữu tình hạnh bồ tát viên mãn ngài từ xa cung thành cảnh gia đình thế tục xuất gia cầu chân lý đắc đạo quả vô thượng à. độ xa du đà la đắc thành quả giải thoát mỗi lương duyên cao quý vì lợi ích chúng sinh à hôm nay chúng con à, nam nữ thiện duyên à, gia đình phật tử trí à, thành đánh lễ chi tâm đảnh lễ chia hoa sen cùng giường kết thành à, mỗi lương duyên à, hành các ba la mật à, cầu vô thượng bồ đề mỗi lương duyên cao thượng thái tử tất đạt đa công chúa chi tâm đảnh lễ công hành trợ duyên giúp cho thái tử qua bao nhiêu kiếp lối lớn chi nguyện thoát ly sinh tử mỗi lương cao thượng thái tử tất đạt đa công chúa gia du đà la chia tâm đảnh chi nguyện lớn vững vàng bước chân kiên chắc sẵn sàng xa nặc dặn dặn thái tử dứt trần xuất gia tâm đạo mỗi lương duyên cao thượng thái tử tất đạt đa công chúa dô gia đà la chia tâm đảnh lễ lừa mặt vào trong để lòng thái tử bớt tình lưu luyên dũng mãnh ra đi cầu tìm chân lý mỗi lương duyên cao thượng thái tử tất đạt đa công chúa gia du đà la chi tam đảnh lễ hội chi nguyện lớn vững vàng bước chân kiền chắc sẵn sàng xa nặc dặn dặn thái tử dứt trần xuất gia tầm đạo mỗi lương duyên cao thượng thái tử tất đạt đa công chúa gia du đà chi tục duyên đầy đủ chẳng thích vương vì xa mẹ lìa nhà theo cha nhập đạo đắc thành la hán đệ nhất mật hạnh la hầu la tôn giả chi tam đảnh lễ rời xa hoàng cung giật danh công chúa theo chồng xuất gia đắc thành la hán gia du đà na đại thăng trí tuệ để nhất đạt hạnh phúc tối ờ, thượng chi ờ, tâm ờ, đành một gia đình thủy chúng son sắt hiếu hạnh vẹn toàn cùng nhau học đạo bao kiếp thực hành các ba la mật viên mãn công đức giác ngộ giải thoát độ khắp muôn loài đồng thành Phật đạo chia tam đảnh lễ mỗi lượng duyên cao thượng bao kiếp thực hành hạnh ba Phật lợi ích chúng hữu tình a la hán gia du đà la Phật bổn sư thích ca mâu ni nguyện kamu chân giàu trẻ chuyên cần trong chánh đạo ấy là chân hạnh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đệ tử chúng con đem công đức tạo lập trong ngày hôm nay Hồi hướng nguyện cho các cặp đôi và các gia đình tăng trưởng phước lành Nương tựa chính Pháp Phật chung hướng đồng lòng sống đời cư sĩ thực hành đạo đức hiếu thuận thủy chung chia sẻ giúp đỡ hộ trì tam bảo đầy đủ nhân duyên cầu chân hành phúc hướng nguyện câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình phật tử được phát triển vững mạnh, giúp đỡ được nhiều nam nữ thanh niên tìm gặp nhau kết duyên đôi lứa, hướng nguyện tam bảo, dạ hướng ân tam bảo giác ngộ nhân quả sống đời hiền thiện hạnh phúc thế gian gieo nhân bồ đề cầu hạnh phúc tối thượng trong mãi sau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 Phật nguyện cho chúng sinh à, hiểu thấu đạo lớn à, phát tâm vô thượng tự quy pháp nguyện cho chúng sinh à, thâm nhập kinh tạng ai trí tuệ như biển tự quy tăng à, nguyện cho chúng sinh à, quản lý đại chúng à, hết thảy không ngại thưa quý Phật tử và các bạn, Đá Thịnh mong rằng với tấm lòng kính tín, cúng dường tăng bảo, các Phật tử cùng gia đình bình sẽ luôn được bình an, hạnh phúc, dài lâu dưới ánh tử quang của mười phương chư Phật. Và chương trình vun trồng cội phúc kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam đến đây là kết thúc. Thái Thịnh xin cảm ơn quý vị Phật tử và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp sau đây sẽ là chương trình Sư Phụ Giảng Pháp uh, sẽ được phát trực tiếp sau một ít phút nữa thôi. Kính mời quý vị cùng chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.